Alo. Dạ vâng, xin chào tất cả anh chị em, xin chào tất cả mọi người một lần nữa cùng quay trở lại với kênh Channel soi cầu miền Trung Tam Hoa Tám của mình. Và lời nói đầu tiên thì cho mình thêm mặt đầu nhóm làm kênh cũng như là đầu nhóm soi cầu xin gửi lời chào và chúc sức khỏe và chúc anh chị em mình có một buổi chiều tối thật là vui vẻ và chúc cho mọi điều mọi điều may mắn nhất trở đến cho tất cả anh chị em mình vào ngày mai. Và trước màn hình nhỏ của anh chị em mình là bằng theo chính kính của kênh soi cầu miền Trung Tam Hoa Tám anh chị em nha Hiện tại là có 836 người đăng ký đúng không ạ? Anh chị em nào còn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh hoặc còn chưa like video thì nhớ like video để ủng hộ cho kênh soi cầu miền Trung tam hoa tám của mình mỗi ngày mà phát triển hơn đúng không ạ và đưa con số và những đường cầu chuẩn xác cho anh chị em mình tham khảo và chơi vào ngày mai anh chị em nhé <coughs> và hơn 3 ngày trôi qua mình không lên video cho kênh soccer miền Trung này thì do một chút công việc ờ, cá nhân nên mình không thể lên video nhưng ngày hôm nay mình vừa xong video công việc và mình bắt đầu lên video cho anh chị em mình tham khảo với chơi ngày mai anh chị em nhé thế anh chị em mình xem được video nhớ đừng quên và đừng tiếc cho kênh một nút like như nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh soccer miền Trung tam hoa áo của mình anh chị em nhé và dạo gần đây có rất nhiều kênh giả mạo kênh soi cầu trung tham tam hoạt tám của mình đúng không ạ có rất nhiều kênh giả mạo nhưng anh chị em mình lưu ý anh chị em mình có soi cầu miền trung tam hoạt tám này nó sẽ ra cái giao như thế này đúng không ạ và có cái ảnh ảnh bìa nhất soi cầu miền trung chính xác chia sẻ với được xmb mình chung anh chị em nhé rồi anh chị em mình cùng quay trở lại bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay đúng không ạ cho ba đai ở Khánh Hòa còn tu vào thời Huế ngày cuối tuần đúng không ạ thì chúng ta điểm sơ qua giải cơ 8 giải đặc biệt của ba đài như thế nào đúng không ạ ừ dài cửa tán Thanh hòa cho ta còn 75 này đúng không ạ con tôm 17 và tiền Huế là còn còn 14 điểm nhá thì đặc biệt của Khánh Hòa cho chúng ta là 954 đúng không ạ 543 tâm càng 5 đầu 4 được 3 ta chúng ta còn đề con đề 43 đúng không ạ tổng tổng 7 in 1 đề 1 đề 02 con tôm là đúng không ạ tâm càng 2 đầu 0 đuôi 4 ta còn đề 04 này đúng không ạ tổng 4 ta cho ta 1 đề 1 đề 1 đề 04 này xem nhá và thực thiên huế là 564536 tâm càng 5 đầu 3 đôi 6 ta đề 36 tổng 9 yêu ta 1 đề 1 đề 04 đầu đuôi lô tô từ đầu không trên đầu chín của ba đài từ Khánh Hòa Con tu và Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế thì Khánh Hòa cho chúng ta đầu năm rất hoàn toàn cũng như là đầu 8 này đúng không ạ Con tu cho chúng ta đầu 4 đúng không ạ cũng như là đầu 8 tiếp tục này và Thừa Thiên Huế thì cho chúng ta không có đầu đầu nào không ở lô tô hai nháy Khánh Hòa cho chúng ta đó là con 952 nháy chậm nhé con tu cho chúng ta không có lô tô hai nháy nào đúng không ạ và thừa thiên huế thì cũng không có lô tô hành nhé nào vậy là lô tô hành nhé gì đủ huyết cho một con có chín lạc của đài khánh hòa anh nhá rồi đó là bằng kết quả của một thường ngày hôm nay đúng không ạ thì trước khi đến bảng uh, chốt số của mình vào ngày mai thì trên mình có điểm sơ qua kết quả số của ngày mai anh chị nhé là thừa số cho hai đài thừa thiên huế phú yên thì chúng ta điểm sơ qua giải đặc biệt cũng giải thứ tám của hai đài thừa thiên huế phú yên chúng ta anh ở giải thứ tám thừa thiên huế cho ta con năm tư này phú yên hai sáu đúng không ạ đặc biệt của thừa thiên huế cho chúng ta là một chín tám sáu năm bốn tâm càng sáu đầu bốn đôi năm cho ta có đề có đề bốn năm tổng chín nội in bồ đề bồ đề không bốn phú yên là bốn sáu ba bảy chín bảy tâm càng bảy đầu chín đôi bảy là đề chín bảy này đúng không ạ tổng là tổng 6 đúng không ạ <clears throat> in ra cho chúng ta bồ đề bồ đề không một rồi đầu đô tô từ đầu không đến đầu chín của hai đài đúng không ạ như thế nào từ lục 0 đến đầu 9 là đại tướng Huế cho chúng ta đầu một cái hoàn toàn này đúng không ạ Phú Yên cho chúng ta đầu 4 cũng như là đầu đầu 6 đến hoàn toàn chậm nhá ở lô tô 2 nhé Thừa Thiên Huế cho chúng ta con lô tô 2 nhánh nào Phú Yên cho chúng ta đó là con con 75 hai nhánh chậm nhá rồi thì anh chị em mình cũng đã điểm sơ qua mặt kết quả mở thưởng của ngày hôm nay và ngày mai đúng không ạ thì anh chị em mình xem được video thì nhớ đừng quên và tiếp ấn chụp kênh soi còn miền Trung tam hoa táo của mình đúng không? hiện tại đã có 836 người đăng ký đúng không ạ một ngày một phát triển hơn đúng không ạ và chia sẻ những con số và những đường cột chuẩn xác cho chị em mình tham khảo để chơi vào ngày mai em nhé và xem được video đừng quên bật tiện cho kênh một nút like cũng như là kênh đi kênh anh chị em nhé để ủng hộ cho kênh luôn ạ những con số mà mình đã à, chia sẻ trên kênh thì nó hoàn toàn có cùng có cơ sở anh chị nhé mà anh chị em mình muốn chơi tố cũng liên kết bạn zalo của cái số chuẩn của mình là không chia sau năm ba tám một hai với tên kênh là với tên zalo là ad hoàng tuấn đúng không ạ và những con số mà mình chúng tôi đã chia sẻ trên kênh này thì nó vẫn có, có hoàn toàn có cơ sở nha anh chị em nhá và những cái đường cầu chuẩn xác cho anh chị em mình tham khảo đó như được được giải tán và giải đặc biệt thế này đúng không ạ anh chị em nào mà muốn chơi to muốn thực sự muốn chung lớn ạ và muốn chuẩn chắc để vào bờ thì kết bạn kết bạn zalo số chuẩn cầu kín của mình là không chín sáu năm ba tám 0965381462 là bên đội của bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn hộ một trăm 100 trăm anh chị em mình nhé và bên mình sẽ hỗ trợ phía sau cho tất cả những con số anh chị em nhá nên nên vào Zalo để số anh chị em những con số Zalo hoàn toàn có cơ sở anh chị em mà là phía sau nữa chứ không phải phía trước anh chị em nhé anh chị em mình cứ tự tin vào Zalo mà số đi những con số trong Zalo hoàn toàn có cơ sở chuẩn chắc anh chị em nhé rồi anh chị em mình cũng quay trở lại bảng kết quả ờ, chốt số của mình vào ngày mai xuất cầu miền Trung Tam Hòa 8 chốt số vào ngày 21 tháng 3 năm 2022 với hai là Thừa Thiên Huế và Phú Yên anh chị em nào kết cầu kết số thì có thể vào tiếp đúng không? còn không kết cầu kết số chúng tôi tham khảo các còn muốn chơi tôi tôi lấy cái bàn Zalo cổ kín số chuẩn của mình là 0965381462 và để hỗ trợ tư vấn hoàn toàn một trăm phần trăm cho anh chị mình phía sau anh chị nhé phía sau này nhìn vào dòng lên số gì nhá và dòng lên số hoặc gọi liên hệ với số Zalo của mình đây luôn anh chị em nhé và mình cũng xin dừng video tại đây thôi để chúc anh chị em mình ngày mai là một ngày đại thắng trên kênh của Zalo tiếp anh anh chị em nhé